Mời bạn Nam Rồi đi bạn Mời bạn nữ Mời em ngồi Rồi bây giờ à, chúng ta giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe cùng cảm nhận nha Rồi mời bạn nữ giới thiệu trước Em là Lê Thuyết, năm Lê nay Thuyết. 25 tuổi và đang là nhân viên ờ, thiết kế kiến trúc nội thất Quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Thanh Hóa Mời chàng trai Dạ, xin chào anh Quyền Lâm và chị Cát Tường và xin chào các bạn khán giả ạ Em tên là Nguyễn Thành Toàn, năm nay 29 tuổi Em làm nghề gì? Dạ, em là um, lập trình viên ạ, thiết kế và bảo trì website ạ À, nhưng mà dạ. quê ở đâu? Dạ, quê em ở Khánh Hòa Khánh Hòa, dạ. bên kia ở Thanh Hóa, Hòa Hóa cũng được Mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chưa mối tình nào Hả? Chưa mối tình nào hết? Vâng Trời đất ơi Ủa rồi nhìn đi làm chung rồi, rồi những bạn đồng nghiệp của em bộ họ không thấy đường hả <laughs> dạ không ạ tại một phần cũng do em tại em chưa có nghĩ tới chuyện tình yêu nhiều bây giờ mới bắt đầu đi tìm kiếm thì thấy cũng khá là khó trong cái việc giao tiếp tại em khá là nhát em không tiếp xúc nhiều với mọi người không có sạc điện với ai hết trơn luôn đó giờ hả dạ không Trời đất mày coi cũng... chừng coi lại nha lạ gì nguy hiểm quá ai phụ nữ là cũng muốn có người đàn ông để chăm sóc để tâm sự để đi chơi chứ em cũng không biết sao nữa nhưng mà em cứ thích độc lập một mình từ bé rồi nên cũng không có thể nào mà gọi là vượt mức tình yêu được nhưng bây giờ là thích chưa bây giờ muốn chưa dạ chắc là muốn rồi ạ Chà, đây cũng là một cô gái rất đặc biệt Có vẻ bạn bên kia rất là rụt rè ha Còn bạn bên đây rất là năng động Này, nãy giờ nghe cười Tứng tím <laughs> Sao vậy? Nghe chưa, chưa có, có bạn trai khoái quá hả? À, bạn bên trai bên đây có mấy mối tình rồi dạ nhỏ lẻ thì đế không hết ạ à. nhỏ lẻ không hết thì có nhiều lúc mình chơi bạn bè hoặc là mình mến người ta một chút nhưng mà chỉ là dừng lại mến một chút thôi rồi nhưng mối tình nào sâu đậm à, mối tình sâu đậm nhất là mối tình sinh viên là em quen từ sinh viên cho đến đi ra trường làm được 4 năm do gia đình bên đó gọi ờ, về nhà là hai đứa cách xa nhau quá mà cũng lo công việc chưa ổn định này nọ nên mình mới chia tay thôi bây giờ à, mình bỏ qua chuyện đó đi em dạ. sẽ hỏi cô gái kia thử xem cô gái cần người đàn ông như thế nào Tuyết ơi ờ, cho mình hỏi là cái mẫu người bạn trai của bạn là phải như thế nào Anh em đi không có bạn bè gì đây hết trơn á à, Em ơi cho anh hỏi mẫu người bạn trai của em như thế nào à, Cao à, Hơi mũm mĩm một xíu cũng được Em thì ít nói nên là cần bên cạnh em nói nhiều hơn một chút là được <laughs> Bên đây đủ nói nhiều được đó Cao có cao luôn Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều ạ em không thích con trai nói nhiều chỉ cần nói đủ em nhiều nghe chuyện, thôi đúng không nhiều chuyện nữa ở bên đó có nhiều chuyện không dạ không chị ơi <laughs> vậy bên đó thích mẫu bạn gái như thế nào dạ biết nấu ăn vậy dễ thương vậy quá dễ thương mình à, không thích gì ở người phụ nữ ghen lung tung quá à bên đó có ghen không em không biết ạ ta chưa có yêu lần nào sao ta biết có ghen hay không không mình phải thử nữa coi mình có người yêu mình ghen không chứ chuyện gì ghen được chắc là phải ghen nữa chứ nếu không ghen thì cũng mất mất hương vị rồi đúng rồi đến xem cái người phụ nữ bên đây khó tính cỡ nào đặc biệt lắm mà không có chàng kìa. trai nào mà mà mà mà cua được hết trơn chào em sao mà khó dữ vậy em <laughs> em không biết nữa em ngại giao tiếp với đàn ông hay sao hay là có nỗi buồn nào mình hận đàn ông mà cần giải tỏa không dạ không không không có nỗi buồn gì chưa có yêu ai đâu gì đâu hận một cái dấu ấn gì không tốt về người đàn ông á có không dạ không chưa hung lần nào luôn chưa em có tưởng tượng cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào không <laughs> em chưa tưởng tượng bao giờ cả trời ơi sao kỳ vậy ta biệt ha hình như cái cô gái này lạnh lùng quá ai cũng nói như vậy ạ dễ thương quá mà có khi nào em nằm đêm gác tay lên trán em suy nghĩ là tại sao mình như vậy không không cũng không luôn có bao giờ em suy nghĩ là em sẽ lấy chồng không có ạ à tưởng không nữa là mệt à có ai dám tỏ tình với em chưa dạ cũng nhiều ạ khi người ta tỏ tình với em câu gì là lãng mạn nhất em có nhớ không à câu là bây giờ tao thích mày rồi mày không thích tao nữa tao trời ơi có, có vậy chi? sao được kỳ quá thí dụ như giờ có một người đàn ông tiến tới quỳ xuống chân em nói rằng em ơi anh không thể sống thiếu em được thì em nghĩ sao hơi sến một xíu ạ hơi sến vậy mà cũng chê nữa thí dụ như có người tặng em một bó hoa hồng và người ta nói rằng là anh không thể thiếu em trong cuộc đời được thì em nghĩ sao đơn giản như vậy có vẻ là hay hơn ở việc quỳ chân xuống dưới nói đấy ạ rồi vậy anh hiểu rồi anh sẽ nói anh bên đây đơn giản qua gặp ôm hôn luôn nó bậy bậy tay chưa hung lần nào thôi. phải từ từ dạ. chứ cô khi thích đơn giản vậy thôi em có cái điểm nào em không thích ở người con trai không không thích bạn trai để móng tay dài tóc dài tại sao tại vì em thấy không có <laughs> không có biết dùng gì từ gì nữa nhưng mà em không thấy không không dạ đúng rồi không có thiện cảm hờn quá đâu xòe dạ. cái tay ra coi cũng có vậy ơi quá mừng quá ha dạ. cô này cổ dễ thương lắm dạ. có điều như anh linh nói đó hơi lạnh lùng mà không biết cổ làm sao nữa cô không có xúc cảm gì với <laughs> đàn ông hết trơn hết trọi á em nhắm em có chinh phục được cổ không dạ chắc được á chị ráng nha dạ chị cũng mong em là mang đến nụ hôn đầu tiên cho cổ dạ thế em đã chuẩn bị gì cho cái máy ấm của mình sau này chưa dạ thì trước khi đến đây thì em cái vụ chu trước hai ba năm để dành tiền sẵn rồi chị à trước đây hai ba năm là để dành sẵn luôn rồi dạ ta có kế hoạch rõ ràng lắm rồi có ở dơ không dạ không gì thôi vậy được rồi cô này là của chuộng sạch sẽ gọn gàng dạ chị thấy em là mọi thứ là ok hết rồi đó quá ổn mà không biết là cô này cũng à? có rung động hay không đây nè trời rồi. ơi được lắm đó em coi được Bây thì lấy đi à, nha hỏi ý người thân coi ý kiến người thân thế nào đầu ờ. tiên tôi muốn hỏi bên chị... đàn gái đàn gái sao khó quá em là gì của bạn gái ấy vậy dạ chào chị Cát Tường anh Quyền Linh em là em họ của chị Hả? Tuyết em có biết lý do tại sao mà bạn bên nó hơi khô khan hơi khó khăn hơi căng thẳng không em dạ chị em mê trai đẹp lắm mà trai đẹp thì yêu nhau hết rồi <laughs> cho nên tới giờ chị vẫn ế à, sáng nay đi ra là chị quên cái mắt kiến nên nói em là phải nhìn cho thiệt kỹ <laughs> cái anh này thì em thấy anh này à, cũng cao rồi hoạt ngôn 29 tuổi mà nhìn trẻ hơn tuổi của mình em thấy anh này à, hợp với chị đó rồi cảm ơn em em đi với ai em dạ chị hai ạ à. chị hai thấy sao chị hai dạ xin chào anh quyền linh chị cát tường thì ở nhà à, toàn đã dặn em là chị hai ơi chị hai chị hai lên chị hai ờ, ngó giùm em à nếu như mà dễ thương á là cáo nheo nha mà nãy giờ cũng canh đá quá trời mà không biết toàn có thấy không trời ơi dặn chị không chịu nhìn mặt chị chị, chị hai nói chị hai đá đồng nheo có nghĩa là bạn này dễ thương lắm á toàn à chân cũng dài giống chân em nha bạn ấy nói bạn hơi khô khan thì chị nghĩ không phải đâu nhiều khi bạn nữ bạn chưa gặp đúng đối tượng nhưng mà toàn thì chắc làm được còn làm không được nữa về hỏi chị hai trời ơi chị xuất sắc Em chị thì rất là hiền lành Giống như có chế độ đó Khi nào mà em cần bạn nói Em chỉ cần phát tín hiệu thôi Bạn sẽ nói đúng theo cái lưu lượng mà em mong muốn Chứ không sẽ không có lòng phiền em Hồi nãy ở nhà chị cũng nói với Toàn rồi Là nhất quyết chiến này là đường nào cũng phải có bạn gái Em thấy được không? dạ. <laughs> Chị là chị thấy được mà không biết hai đứa thấy được không? <laughs> rồi, cảm ơn chị gái Rồi, bây giờ hai bên gặp mặt với nhau nha Để xem em có phá được bức tường tình yêu băng giá này hay không kéo màn cô gái cô hãy mở lòng ra hãy cười thật tươi hãy nhẹ nhàng và hãy đón lấy một hạnh phúc mới đang ở cần kề mình đừng bỏ lỡ cơ hội nhé tèn tèn tèn tèn Cảm ơn quà tặng em ừ, cảm ơn em nhiều nhìn kỹ cái tựa cuốn sách đi đọc lên cho mọi người nghe chứ à, tựa cuốn sách là người đầu tiên trong danh sách đó sách cha vậy là Ủa. danh sách chắc còn nữa <laughs> rồi mở cái hộp coi có cái gì trong đó hay là người đầu tiên trong cái hộp wow Kết tay ạ. vòng tay cầu hôn đó em à anh hỏi em đi chứ em um, thì lần đầu tiên gặp em á anh thấy em rất là dễ thương anh thấy anh với em có rất là nhiều điểm chung nên là giống như chị ha nói là chuyến này là, là, là anh có bạn gái rồi đó <laughs> em thấy anh có chiều cao của anh thì cũng khá là phù hợp với em tại vì em cũng thấy thích con trai cao em có yêu cầu gì nói với bạn trai đi anh có hay nhậu không ạ à? à, anh không biết nhậu nhưng mà trong đó là trong lúc vui thì vẫn có thể nhậu được đúng không ạ à? đúng rồi anh uống còn hai, hai ba chai là anh sai rồi không sao đâu Có gì em cũng được vậy là em nhậu em dữ lắm hả à, <laughs> à, không ạ à. em chỉ sợ là nhiều người nhậu nhiều quá thôi ạ nếu mà lúc vui thì ờ, đi mà có em nữa thì anh uống xong rồi anh mệt quá thì em chở anh về <laughs> em có thích xem phim không dạ có nhiều lúc anh hay đi coi phim coi phim một mình lắm em cũng vậy ban đầu đi coi thì nó hơi ngượng ngượng tại vì ai cũng có cặp hết mình ngồi một mình nó hơi ngượng được năm sáu lần cái là quen luôn <laughs> giờ muốn đi mình nữa hả dạ không giờ là có có bạn gái là phải đi chung với bạn gái đó kế hoạch tương lai đi mình coi phim nữa à, anh muốn bỏ 3 triệu cuối trong cái cái chữ trong cuốn sách này được không anh muốn anh là người đầu tiên em hay đi con đường sách lắm lần đầu tiên em bước vào trong cái tiệm đầu tiên em thấy cuốn sách này đầu tiên và em thấy tên của nó đầu tiên và em chọn ngày đó và anh là người đầu tiên em tặng vâng ạ thì tất nhiên nếu như mà được thì anh sẽ là người đầu tiên nào bạn trai hãy mở chiếc vòng ra và đeo cho cô gái ấy như là cuốn sách đầu tiên mà bạn gái tặng cho bạn vậy Vòng tay này á, là anh mua từ Bali về với cái những cái tượng Phật á, sẽ mang lại cho em sự bảo vệ, hạnh phúc lại thêm cái vòng này nữa mong là chói được em <laughs> được không chị được không chị được ha rất thẳng thắn mời hai bạn ngồi vào ghế và chuẩn bị bấm nút rồi bây giờ chúng ta Đây, đặt tay để tay vào nút bấm đi các bạn mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định người đầu tiên chiếc vòng đầu tiên để xem nụ hôn đầu tiên có xuất hiện hay không Sau 3 tiếng đếm một hai ba Hết thời gian Nào chúng ta nắm tay đầu tiên đi bạn Nắm chặt vào Toàn Toàn thấy thế nào? Hồi hộp quá, cảm giác nó lăn lăn như sao á nụ hôn đầu tiên Thôi, bắt đầu không phải hôn đó Thôi. và hy vọng đây sẽ là một cái người cuối cùng trong cái danh sách của bạn danh sách chỉ có một đầu tiên và mãi mãi mời toàn thái quá trình trúng chưa trúng chưa toàn trúng trúng trúng trúng rồi thì cảm giác như thế nào em em thấy bạn nữ rung hơn em luôn <laughs> rung mà có rung động gì chưa rớt tim ra ngoài luôn rớt tim ra ngoài luôn đây chúc mừng hai em gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược relax đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng <laughs> gửi tặng các bạn đi xem phim nhé. hai bạn này rất thích xem phim nào nắm tay chặt nào toàn đừng buông tay cô ấy ra hãy, hãy đưa cảm giác nhau. an toàn hạnh phúc cho cô ấy mời các bạn đi xem phim rất xứng đôi